Hello hello xin chào cả nhà nhé Quay trở lại với kênh uh, Hắc Long TV2 của mình Phạm Hưởng Vlog nhé Thì hôm nay mình cũng chia sẻ tiếp theo về vấn đề đó là Hướng nhà, xây hướng nhà về phong thủy Hướng nhà rồi phong thủy bản mệnh rồi phong thủy uh, Phật bản mệnh Cho tuổi uh, Tân Sửu nhé Tân Sửu 1961 nhé Đó thì tân sửu 1961 này thì à, tất cả là có mỗi một cung một mệnh đều có bốn hướng tốt để xây nhà và bốn hướng không nên xây nhà là bốn hướng xấu nhé bạn sinh năm 1961 là tân sửu quẻ mệnh là chấn mộc như các bạn nhé là chấn mộc thì ở đây mình có phân ra này đó đông tây nam bắc đông bắc đông nam thì là tây bắc tây nam này đó. mình đã có sơ đồ để mà biết được cái phương hướng của những năm sinh nào đó về hướng nhà xây sẽ như thế nào nó sẽ tốt hay là xấu xấu hay là tốt thì nó sẽ vào đây đó đây là những ờ, quẻ tuyệt bận rồi là phục vị rồi phúc đức mà nhá lục hại hay là lục sát nhá đấy là chúng ta phải dựa nó vào đây để tính ra được cái tuổi của chúng ta xây nhà theo hướng nào nhé thì cái quẻ của mình là quẻ chấn mộc nhé quẻ chấn mộc Đấy, thì mạng là mạng bích thượng thổ là đất tò vò nhé mạng bích thượng thổ đất tò vò nhé. Đấy. thì ở đây của mình là chấn mộc thì mình xem của bạn là cung chấn này cung chấn đây các bạn thấy này cung chấn này thì cung chấn có phải là hướng đông không thì ở đây thì mình xem nhá thì đúng rồi cung chấn là là hướng đông hướng đông là hướng phục vị nhá này cung chấn này Đấy. là hướng đông cung chấn là hướng đông thì ở đây là cung chấn hướng đông là phục vị là tốt này hướng thứ nhất là hướng chấn đông là tốt này hướng thứ hai là hướng chấn bắc là thiên y là tốt này hướng thứ ba là đông nam là diên niên là tốt nhá rồi hướng tiếp theo đó là hướng chắn nam là sinh khí là tốt <coughs> nhá sinh khí là tốt rồi tiếp theo hướng xấu của bạn đó là hướng tây bắc nhá tây bắc là ngũ quỷ hướng xấu nhá tiếp theo đó là đông bắc đông bắc là lục sát tây nam là họa hại và chắn đây là tuyệt mận nhá. đây là bỗng hướng xấu không nên xây nhà nhá <coughs> đó chúng ta chỉ cần biết được cái khỏe mận chấn mộc hay là càng khôn của bạn thì mình sẽ dựa vào hai cái yếu tố này để mình tính ra được cái hướng nhà xây của chúng ta nhá rồi thì ví dụ như chúng ta hiện nay cái tuổi à, tân sửu 1961 này như hồi xưa mà chúng ta đã xây nhà rồi mà bây giờ mình xem thì thấy là sai xây nhà sai hướng xây nhà phải hướng xấu <coughs> thì phải làm sao mình sẽ chia sẻ cho bạn ba phương pháp để chấn chặn lại ngôi nhà và gia tăng thêm sự may mắn công nhận tài lộc cho chúng ta nhé ba phương pháp thì các bạn cứ để ý đi nhé các bạn cứ để ý có những người đang xây nhà mà xảy ra sự cố là ví dụ như là tai nạn về đang xây nhà mà bị tai nạn cái đó người ta gọi là họa hại đó là họa hại ví dụ như là thế này cung là cung càn ai thuộc vào cung ờ, cung càn mạng gì đó thuộc cung càn thì sẽ vào họa hại đó họa hại thì chúng ta hay nói chúng ta xây vào cái hướng đấy chúng ta xây vào hướng không tốt nhớ cung cảm mà hướng này là hướng uh, hướng uh, tây bắc <coughs> cung càn là hướng tây bắc có nghĩa là cái người tuổi nào đó mà xây phải cái hướng này thì khi chúng ta xây nhà thì sẽ gặp được cái tai họa tai nạn tai nạn về về về xây trong khi xây nhà đó gọi là hỏa hại hoặc là chúng ta mà xây nhà mà gặp phải nhiều rắc rối rủi ro tới nhiều cái xích mít liên quan xích mít gây gỗ cái đó gọi là cái hướng uh, ngũ quỷ <coughs> cái hướng nhà hướng nhà xây sai hướng thôi gần hướng ngũ quỷ nhé đó là cái hướng ngũ quỷ đó là cung khôn đó là cung khôn này mà thấy không là cái cung khôn là hướng ngũ quỷ thì cung khôn ở đây có nghĩa là hướng nào đó là hướng tây nam đó nó là hướng tây nam đó là ngũ quỷ thì cái này chúng ta phải biết được chúng ta phải nắm được là cái cái quẻ cái năm sinh của mình thuộc dạng quẻ gì chấn mộc hay là càng hay là ly hay khảm thì mới so sánh vào đây mà xem được nhé đó phải biết được là tuổi năm bao nhiêu rồi là quẻ mệnh gì thì mới tính được ra để so vào đây để mình tìm ra hướng nhà xây tốt nhất nhé <coughs> rồi mình chia sẻ cho các bạn là ba hướng để chấn chỉnh được ngôi nhà cái hướng thứ nhất chúng ta có thể mở thêm một cửa ví dụ bạn là tuổi tân tân sửu 1961 mà xây nhà ở chặn ở xây nhà ở hướng chắn tây là sai hướng thì dĩ nhiên bạn phải mở cái cửa đằng sau mở cửa cửa đằng sau nó sẽ là chấn động đúng không nó thì chấn động thì bạn thu nhận phục vị là tốt nè thì mình mở nhưng mà mình phải qua xéo xéo nhé bạn chúng ta mở cửa sau phải mở xéo xéo xéo đừng có đối diện như thế này đừng có song song này nó bề không thủy không có tốt chúng ta phải đối diện xéo xéo này xây xéo này ra mở cửa sau mở xéo xéo này để làm gì mở thêm cửa tốt nữa để nó cân bằng ngôi nhà có nghĩa là ngôi nhà sẽ không tốt mà cũng không xấu nha đó cân bằng được ngôi nhà chân chặt được ngôi nhà nhá đó là về phương pháp thứ nhất rồi phương pháp thứ hai của chúng ta đó là dành cho những người ở đô thị thành phố không thể mở thêm hai cửa không thể mở thêm cửa <coughs> ho hoài chưa hết không thể mở thêm cửa nữa tại vì sao trên đất thành thị thành phố thì là đất chật người đông nên là bốn vùng quanh đều là nhà cả nên không thể mở thêm cái cửa nữa thì chúng ta có phương pháp thứ hai để cân bằng ngôi nhà chân trận ngôi nhà đó là chúng ta sử dụng cái miếng thảm cái miếng thảm trải nhà cái miếng thảm trải nhà thì dân miền Nam thì thường thường hay lấy cái miếng đó để lót nhà để cho đẹp trang trí nền nhà cho đẹp dân miền Bắc thì người ta thường thường lấy cái thảm đó để chạy vào mùa đông để lót chân đi lại cho nó ấm chân nhé đó gọi là thảm trải nhà thì ví dụ như tuổi của bạn tân sửu này là mạng thổ thì cái màu tương thì bạn sẽ mua cái màu tương sinh tương hợp cái màu cái màu miếng thảm trải nhà là chúng ta phải mua theo màu sắc phong thủy của bản mệnh chúng ta thì tân sửu này 1961 là mạng thổ thì dĩ nhiên là đỏ hồng tím vàng nâu đất nhé <coughs> mua 50 màu này thì để chúng ta mua cái miếng thảm bị bị khắc kỵ nha nhớ nhá mộc bị khắc à, thổ bị khắc kỵ bởi màu xanh lục không được sử dụng màu, màu xanh lục nhé chỉ được đỏ hồng tím vàng và màu nâu đất năm màu mỗi một cung một mệnh đều có năm màu sắc để mà lựa chọn tốt nhất bạn chọn màu tím đi thì chúng ta đi mua một thảm miếng thảm trải nhà hay hoặc là miếng lót nhà màu tím chúng ta sẽ trải từ cửa chính ra đằng sau trải cái phương pháp này cũng cũng có tương tự như là phương pháp mở cửa để cân bằng ngôi nhà nó cũng chỉ là để cân bằng lại ngôi nhà chấn chặt cái hướng xấu xua đuổi tà ma âm khí của cái hướng xấu của hướng nhà xấu đó ra khỏi nhà nó sẽ từ trường xấu đó nó sẽ không vào nhà để hại gia chủ để quấy phá gia chủ được có nghĩa là mình chấn chặt nó ngăn chặn từ ngoài cửa đi ra xua đuổi ra ngoài <coughs> đó là phương pháp thứ hai cũng để là ngăn chặn nhưng nó không có tác dụng là thu hút công nhân tài lộc đâu nhé nó chỉ trên ngôi nhà sẽ không tốt mà cũng không xấu là ngôi nhà bình thường <coughs> cái, cái sản phẩm thứ ba cái cách thứ ba mình chia sẻ với bạn thì các bạn phải là hai cái hai cái thằng này đó là vật phẩm phong thủy vật phẩm phong thủy nhá thì đây kênh của mình là kênh h long TV2 tên mình là Phạm Hưởng Vlog nhá thì kênh mình là kênh h long TV2 thì mình chia sẻ với bạn hai vật phẩm này có thể chấn chặt ngôi nhà và thu hút công dân tài nộp cho chúng ta nhá hai vật phẩm này <coughs> thì bạn là tuổi tân sửu tân sửu 1961 mạng thổ thì là đỏ hồng tím vàng và nó đó thì đây rất là đẹp luôn đây là những màu sắc rất hợp với bạn luôn là màu hồng và màu tím thì cái thằng này thì nó không khắc kỵ ai cả màu tím này nó không khắc kỵ ai cả nhá nó có nó chỉ khắc kỵ nói chung là nó chỉ uh, riêng bằng thủy ấy, thì là nó khắc kỵ bởi màu tím nhưng mà màu màu tương sinh của bằng thủy đó là màu trắng thì nó lại cân bằng lại được thì coi như là mạng thủy vẫn xài được cái cái cái, cái hang động thật ăn tím này có nghĩa là tất cả năm mận đều sử dụng được cái hang động thật ăn tím này <clears throat> nhé còn năm mận khác cái về cái quả cầu này có đủ màu sắc để chúng ta lựa chọn về năm màu sắc khác nhau nhé đây là quả cầu thì đó chúng ta bạn nên mua hai quả cầu này và một hai một phần ăn tím này để chân chặt để ngôi nhà nhé thì từ xa xưa đời vua chúa người ta đã biết sử dụng vật phẩm này rồi vua chúa thì thường thường hay sử dụng để làm cái ngọc ấn ngọc tỷ ngọc ấn ngọc tỷ hoàng thượng về đại đá này nhé rồi là những con voi con hổ con báo hay là con rồng được làm bằng đá nhá. rồi công chúa hay hoàng hậu thường thường làm trang sức để đeo tay đeo cổ rồi là những ờ, hoàng tử thường thường là những miếng miếng ngọc bội như thế này để rất là nâng quần đó thì những vật phẩm giá trị như thế này là từ thời xa xưa người ta đã sử dụng rồi nó mang một quan niệm gì đó rất là công năng đặc dị nên người ta mới sử dụng nha chia sẻ cho các bạn luôn về vấn đề <coughs> đặt nó ở đâu đặt nó ở đâu nhá đặt cái loại này ở đâu thì nó tốt mà đặt ở đâu không tốt mình chia sẻ có hai chỗ để chúng ta đặt vật phẩm phong thủy này đó là cái bàn làm việc của chúng ta hoặc là cái bàn tiếp khách của chúng ta nhé chắn không được đặt ở góc bếp góc nhà góc bếp trong nhà rất là xui xẻo nha không đặt chỉ đặt ở, ở bàn làm việc hoặc bàn tiếp khách thì các bạn nên mua cho mình hai quả cầu này kích cỡ tương đương trên dưới 3 kg một quả và tương đương giá tiền của nó cũng là trên dưới 3 triệu đồng một quả mua thêm một hang động thật ăn tím này mua ba loại này không tới 10 triệu đồng rất là tốt nhé rồi chúng ta sẽ đặt nó ở góc bàn nhé đặt hai quả cầu này ở góc bàn cuối bàn ở hai cạnh bàn và cái hang động thận tím mà chúng ta đặt ở à, kế bên giữa hai quả cầu để làm gì hai quả cầu có tác dụng chấn chặt ngôi nhà nó trụ vững cho ngôi nhà và tạo ra từ trường dương xua đuổi tà ma âm khí rồi nó, nó tạo sự liên kết gắn bó những người thân trong gia đình với nhau nhá, hòa thuận với nhau và chấn chặt lại ngôi nhà giữ ngôi nhà ra vững chắc thì cái thằng hang động thạch ăn tím này nó có tác dụng đó là thu hút công nhân tài lộc ngoài thu hút công nhân tài lộc ra nó còn có tác dụng về tâm linh là xua đuổi bùa yêu bùa ngại <coughs> xua đuổi tà ma âm khí nhé mà nó được đứng vững trong nhà đã được như là được đứng ở cái có hai có hai cái quả cầu này trụ vững này thì nó đứng vững rồi thì dĩ nhiên là cái cái hang hang núi này nó thu hút công nhân tiền tài nó thu tiền tài rất là nhiều thu hút công nhân tài độc về cho chúng ta có nghĩa là nó giữ tiền giữ của thu hút tiền tài vào nó rất là cứng chắc luôn vững chắc rồi thì nó giữ tiền rất là chắc tiền vào khó mà ra lắm tiền vào khó mà ra lắm nhá thì các bạn cứ nghĩ đi khi cái cái trụ nhà chúng ta càng lớn thì ngôi nhà càng chắc nha <coughs> thì hai vật phẩm này cũng vậy thôi chúng ta nên mua kích cỡ càng lớn thì nó sẽ chân chặt ngôi nhà nó trụ ngôi nhà ta càng chắc mà thu hút tiền tài càng tốt công nhân tài lộc càng nhiều nữa tùy theo hoàn cảnh mỗi nhà tùy theo thôi nói chung nó kích cỡ càng lớn thì càng tốt vậy thôi nha đó là về vấn đề phong thủy Đấy. đây là hai vật phẩm rất là tốt tiền là của đó thôi chúng ta mở cửa thêm cửa nữa chỉ để chấn chặt ngôi nhà cân bằng thôi và chúng ta thảm giải mua mua miếng thảm trải nhà cũng chỉ để là chấn chặt và cân bằng ngôi nhà như tại vì những vật phẩm đó nó chỉ để là ngăn cách thôi nhưng mà hai vật phẩm này thì nó nó vừa xua đuổi mà là thu hút công nhân tài lộc rồi là nó tạo cái mối liên kết của thần các thành viên trong gia đình <clears throat> giữa tình vợ và chồng và con cái với bố mẹ nhé rất là tốt về hai bài phẩm này nhé rất là tốt do mình chia sẻ luôn <clears throat> thì ở đây có cái phật bằng mệnh các bạn <clears throat> có 8 phật bằng mệnh này tương đương với 8 mệnh 8 tuổi hợp với 8 ờ, vị Phật này thì tuổi Sửu ở đây nhé tuổi Sửu ở đây thì sẽ là phật bản mật của tuổi sửu đó là hư không tạng bồ tát hư không nhé hư không tạng bồ tát là này này cái, cái đứng số 2 nè đó là hư không tạng bồ tát thì chúng ta <coughs> ra cửa hàng đá phong thủy nên mua cho mình một phật bản mật đó là hư không tạng bồ tát của tuổi sửu thì ra đó người ta sẽ bán cho mình nhé giá trị của nó thì nói chung tương đương từ ờ, năm bảy trăm đến một triệu đô lại mà thôi nhé một vật một cái ờ, miếng ờ, phận bằng mận như thế này nhé đó chúng ta sẽ đeo trên người nó sẽ giúp chúng ta về vấn đề là trừ tà ma giúp đem lại nhiều may mắn trừ tà ma là trừ những cái nói chung là nó giúp chúng ta may mắn hơn để về bạn bè nôi kéo về đi làm những việc xấu gì đó thì nói chung cái này nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác là thông thái đầu óc sẽ có, có nói chung đầu óc sẽ, sẽ sáng suốt hơn khi chúng ta làm một việc gì đó <coughs> giúp chúng ta là thông suốt hơn nhé đó là phải Phật bản mệnh là rất là tốt rồi cái vật phẩm tiếp theo của chúng ta đó là vòng phong thủy cái vòng phong thủy này nhé đây cái vòng phong thủy như thế này thì vòng phong thủy này có tác dụng là giúp chúng ta đem lại nhiều may mắn cho ta gặp gỡ được những người tốt rồi là rồi hạn chế sự rủi ro khi chúng ta về lưu thông trên đường và xe cộ này nọ nhé rồi cái bạn hãy mua cho mình một chuỗi phong thủy như thế này nhưng các bạn nhớ nào mua chuỗi phải hạt số lẻ mua chuỗi hạt số lẻ sẽ tốt nhất thì màu của bạn đó là đỏ hồng tím vàng và màu nâu đất nhé mua theo màu phật màu bằng mệnh của mình nhé thì bạn lên chọn là số hạt dương số hạt lẻ sẽ có tạo từ từ trừ dương rất là tốt không thì các bạn lấy tổng số hạt của vòng phong thủy chia 4 mà dư một hoặc hai thì chúng ta lên sử dụng nhé người ta nói là sinh lão cung sinh và cung lão rất là tốt nó dư một hoặc hai chúng ta nên sử dụng về cái đó là vòng phong thủy nhá cái vòng phong thủy này á, thì các bạn đeo bên tay phải có tác dụng như thế nào mà đeo bên tay trái có tác dụng như thế nào nhé mình chia sẻ luôn vòng phong thủy này khi chúng ta đeo bên tay phải thì chúng ta nếu mà ví dụ chúng ta hôm nay đi đi à, đám ma đám dỗ hay là đi à, thăm người thân trong bệnh viện hay là đi ngang qua nhà xác hay đi à, nghĩa trang hay đi tặng mộ thì chúng ta nên đeo tay phải để làm gì để nó trừ tà yêu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 hạn chế sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường hạn chế cái sự va chạm xe cộ này nọ nhé nói chung là về vòng phong thủy này rất là tốt khi chúng ta đeo đúng màu đúng màu sắc phật màu sắc phong thủy của chúng ta nhé thì rất là tốt mà nên các bạn nhớ là chỉ đeo được một tay nhé ví dụ chỉ đeo được một tay không nên đeo hai tay đeo hai tay sẽ là ngược lại phong thủy không tốt nên là đeo một tay thôi nhé đeo một tay vòng phong thủy đeo một tay thì tùy theo các bạn đi vào những nơi có âm bình âm khí cao thì chúng ta chuyển sang tay phải chúng ta đeo chúng ta đi chơi hay đi nào chúng ta đeo trên tay trái rất là tốt nhé đó là về phong thủy thì hôm nay mình đã chia sẻ xong cho các bạn về vấn đề đó là phong thủy hướng nhà xây của tuổi 1961 Tân Sửu 1961 Tân Sửu bất Thượng Thổ nhé thì mình đã chia sẻ xong về vấn đề là hướng nhà xây rồi chấn chặt lại ngôi nhà như thế nào rồi Phật bản mệnh vòng phong thủy như thế nào đã chia sẻ hết rồi màu sắc phong thủy như thế nào mình đã chia sẻ xong nhé đó các bạn nhớ đăng ký kênh Hcom TV2 của mình để theo dõi những video tiếp theo nhé và nhớ chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé nhé hãy đăng ký kênh để mình à, kênh được phát triển để mình sẽ chia sẻ được nhiều hơn nữa nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn chúc các bạn có một buổi giải trí vui vẻ cảm ơn các bạn rất là nhiều